Xin chào ờ, tất cả anh em Trên ờ, thị trường thời gian vừa qua cũng ờ, có xuất hiện một số cơ sở đưa ra thị trường một cái loại hột tài xỉu à, tôi thừa nhận hột đó là hoàn toàn không tang và người ta cũng nói là khi lắc có thể giữ hột theo ý của mình được có nghĩa là giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc uh, uh, chén tài chén xỉu theo ý cái đó tôi à, cũng người ta cũng nói rằng đấy là những cái sản phẩm độc quyền của người ta tôi nghe câu đấy thì thật sự tôi rất là thấy là buồn cười bởi vì sao tất cả tôi cũng theo dõi những cái clip đó và tôi khẳng định tất cả những cái điều đó đều là dựa trên nguyên lý cái uh, sử dụng cái hột bay của tôi mà tôi cũng dám khẳng định luôn 100% là cái hột bay này là tôi đã đưa ra thị trường khoảng được ờ, đến thời điểm này chắc cũng được khoảng một năm rưỡi có nghĩa là từ 14 ờ, cho đến tầm 15 tháng thì một số cơ sở cũng ờ, lấy cái nguyên lý của hột bay và đưa ra những cái tên rất là mỹ miều rất là đẹp nhưng mà thực tế ra tôi nói luôn là bán dù cho anh em có thể là rất là rẻ nhưng mà quan trọng là thực tế về mình có chơi được hay không và biết được cái nguyên lý hoạt động của nó như thế nào cách lắc như thế nào đấy mà điều quan trọng còn bây giờ cứ đưa cho anh em về xong rồi bảo nói với anh em là cái hột này là cứ cầm về lắc là lắc thôi thì giống như khác cái gì anh em đi mua một cái bộ hột trợ còn cái gì thì nó cũng có cái giá trị của nó tôi đã nghĩ ra cái bộ hồn này thì tất nhiên là tôi sẽ biết cách để có thể chế ngự và kiểm soát được nó nếu như anh em không tin thì cũng có thể qua trực tiếp cơ sở của tôi tôi sẽ test thử cho anh em và hướng dẫn anh em cách lắc còn nếu như anh em nào ở xa tôi sẽ hỗ trợ là gửi clip qua Zalo hoặc là chỉ anh em trực tiếp cái cách lắc này trong số 10 khách của tôi thì ít nhất tôi đảm bảo là ít nhất phải 8 người là có thể sử dụng được cái bộ hột này còn về phần uh, giao dịch tôi sẽ bao cho anh em tôi gửi hàng về cho anh em ví dụ như anh em ở xa không đến được tôi gửi hàng và cho anh em test thử hột thoải mái tôi dám khẳng định test thử hột thoải mái và tôi hướng dẫn cách lắc nếu như anh em không lắc được sẽ cứ trả về cho tôi tôi sẽ nhận lại hết đấy tôi dám khẳng định như thế thì anh em biết là tôi đã có những cái kỹ thuật và có những cái kinh nghiệm thì có thể sử dụng cái bộ hột này như thế nào thì không muốn nói nhiều về vấn đề đó nữa bây giờ tôi sẽ nói về vấn đề chính là cái bộ hột tài xỉu bay này có nghĩa là khi lắc chúng ta có thể giữ hột giữ tài giữ xỉu theo ý của mình hoặc là lắc hột đi chắn nằm đặc biệt hột này thì đảm bảo với anh em 100% hoàn toàn không tan. đây nó là cái cục nam châm tôi sẽ thử cho anh em xem này. hoàn toàn không tang 100% nhé tôi sẽ thử với lại cái bộ hột uh, đây tôi cũng có một cái bộ hột nam châm này tôi để vào đó anh em nhìn cái gì đây nếu là hột nam châm thì tất nhiên nó sẽ bị dính như này đúng không còn hột uh, của tôi thì hoàn toàn của hột bay thì hoàn toàn không tang không dính không hít gì cả nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường với những cái bộ hột này bộ hột nam châm này thì chuyện giữ tài giữ xỉu thì nó là chuyện quá bình thường bởi vì sao nó là đồ nam châm thì tất nhiên là chúng ta có làm được điều đó thì rất là dễ nhưng mà với cái hộp, hột không tang không dính không hít mà có thể làm được điều đó mới là điều quan trọng nắp tràn dĩa thì hoàn toàn bình thường nhé đó. khi sử dụng cái bộ hột này thì anh em cứ yên tâm 100% là dù đến sân khách hay là sân nhà đi ờ, sòng sới lớn hay sòng sới nhỏ dù người ta có trẻ hột ra tôi nói trường hợp xấu nhất là trẻ hột ra thì cũng không có gì cả anh em nhìn hột thì hoàn toàn nổi bình thường nhiều anh em cũng đã mua hột của tôi rồi thì anh em cũng đã biết đấy. còn những ai mà chưa mua thì nghe qua tôi ờ, có một cái điều muốn khuyên thật với anh em mình cái gì nó cũng có cái giá trị của nó tiền nào thì của đấy ví dụ như là anh em mua tham rẻ tôi nói là anh em tham rẻ có thể là anh em cũng rất là nhiều tiền nhưng mà con người ta thì ai cũng thế thôi cứ rẻ ngon bổ rẻ là quất thôi nhưng mà rẻ thì tất nhiên là nó không hiệu quả rồi đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi những cái giá trị thực của nó đây tôi lau hột qua và tôi sẽ thử cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc giữ xỉu và giữ tài tiếp theo là tôi sẽ lắc hột đi để thử cho anh em xem mấy chén để anh em thấy cái bộ hột này và những cái gì tôi đang nói đây nó có thực tế nó có như những gì tôi đang nói hay không bây giờ đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu đó trận trước là 145 bây giờ là 136 ấy tiếp tục 112 xỉu 4 bão nhất luôn anh em vừa 112 bây giờ là 111 khi lắc bình thường thì nó sẽ đi theo tỷ lệ chén tài chén xỉu Đó, vẫn là xỉu anh em nhé 135 xỉu 9 này 134 xỉu 8 442 vẫn là xỉu Đó, à? bây giờ nó chỉ qua một chén tài bây giờ 236 tài 11 bây giờ tôi sẽ tiếp tục giữ tài 551 này, tài 11 này, tài rất là nhỏ tiếp tục giữ tài nữa 663 thêm chén tài nữa này 665 vẫn là tài đúng không ạ 2 3 6 tài 11 tiếp vẫn là 2 3 6 chưa một hột nào đi giữ nguyên vẫn 11 điểm vẫn là tài 11 bây giờ nó xuống xỉu vừa rồi tôi cũng giữ là 4 đến 5 chén tài hoặc 4 năm chén xỉu gì đó cũng không nhớ rõ lắm bây giờ tôi sẽ lắc cho đi một chén tài một chén xỉu cho anh em xem bây giờ đang xỉu tôi sẽ đưa qua tài 3 5 6 bây giờ tài tôi sẽ lắc xuống xỉu khẳng định 100 trăm với anh em chẳng sau nó sẽ là xỉu đó 114 tôi lại tiếp tục đưa qua tài khẳng định luôn với anh em như chén này sẽ lên tài đó hai năm sau ấy đúng chưa? bây giờ lại lắc xuống xỉu đó hai hai ba xuống xỉu chưa bây giờ lắc qua tài hai năm sau ấy lắc xuống xỉu đó, 2 2 3 lại lắc qua tài đó 6 6 4 anh em thấy nào có hiệu quả anh em nhìn hột thì rất là đẹp nhá đây tôi sẽ để gần màn hình cho anh em coi hột thì rất là đẹp bao trong hoàn toàn không dính không hít gì cả nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường thì uh, cũng uh, nhằm với mục đích là tri ân cho anh em thì anh em nào cần chén dĩa tôi có thể cung cấp cho anh em cả chén dĩa tôi nói luôn với anh em chén dĩa bên tôi là tất cả tôi nhập về không phải chén dĩa bình thường dĩa thì rất là dày này, anh em nhìn này. rất nhiều những loại dĩa cho anh em lựa chọn dĩa to có dĩa nhỏ có dĩa thì rất là dày nhé Đó. còn một điều nữa là nắp này thì tôi cũng quấn một cái lớp gọi là giấy bạc để sao có nghĩa là để chống cái máy soi máy chiếu ấy. máy chiếu ờ, nắp máy soi nắp đó. nên anh em cứ yên tâm khi sử dụng cái bộ ờ, sản phẩm hỗ tay xỉu này của chúng tôi một lần nữa xin ờ, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em